Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Văn Hà Hôm nay Hà sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề cực kỳ thú vị Đó là cách đầu tư thông minh với 10 triệu Ok, bắt đầu nào Nếu mà mình chỉ có 10 triệu thì bây giờ mình đầu tư làm sao? Đúng không? Tại vì phần lớn mọi người sẽ đầu tư từ số tiền nhỏ trước Nhưng bạn phải nhớ một điều cực kỳ quan trọng như thế này Nếu nếu bạn không thể thành công với cái số tiền nhỏ thì bạn cũng sẽ không thành công với số tiền lớn ha cái đó là cái điều cực kỳ quan trọng theo bạn có bao nhiêu tiền có thể đầu tư được 5 triệu 10 triệu 100 triệu 200 triệu 10 triệu vẫn có thể đầu tư được nhưng bạn phải biết cơ cấu nó một cách thông minh và không chỉ đầu tư vào mỗi chứng khoán không bạn sẽ phải cơ cấu cái 10 triệu này ra đầu tư thành từng phần từng phần khác nhau ha số 1 phần đầu tiên đó là dùng 50 phần trăm 50 phần trăm để làm gì 50 phần trăm của 10 triệu là tương đương với khoảng 5 triệu đó 5 triệu nó không phải là một gọi là một số tiền lớn nhưng nó là một số tiền ok để làm gì để bạn có thể đầu tư vào gọi là sách vở này kiến thức bạn à, có thể mua sách mua tài liệu mua USB à, USB uh, ờ, tài liệu hay là học một khóa học nào đó học khoa học nào đó về phân tích phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính tại sao tại vì không một nhà đầu tư nào không một ai có thể thành công mà không có một tí kiến thức nào đúng không không có tí kiến thức về thị trường không có tí kiến thức về công ty báo cáo tài chính này nọ bạn hãy tưởng tượng xem mình bước vào gọi là đầu tư bước vào chứng khoán hay bước vào bất kỳ cái môn nào mình cũng giống như một người lính bước ra chiến trường vậy mình ra đó mình chiến đấu để mình kiếm tiền về đúng không và mình không thể nào mà bước ra tay không được trừ khi mình phải cực kỳ giỏi võ nhưng mà mình tay không mà nó cầm súng nó bắn một cái hay nó cầm kiếm nó chém một cái thì là mình cũng hỏng hết mình phải có gọi là vũ khí mình phải có gọi là trang bị cho mình thì trang bị đó là kiến thức của bạn đó là những có thể đến từ sách vở hay đến từ khóa học ban đầu khi mà bạn là một tờ giấy trắng bạn hãy cứ học bạn học xong rồi dần dần bạn sẽ lọc ra bạn sẽ biết cái nào đúng cái nào phù hợp với mình cái nào không phù hợp với mình rồi mình áp dụng vào thực tế ha nên cứ học 50 phần trăm đầu tiên là dùng để học rồi tiếp theo còn cái trong quá trình học mình phải rèn luyện một cái đặc biệt hơn nữa ví dụ như là một quyển sách dày khoảng năm bảy trăm trang ở đây bạn đủ kiên nhẫn để bạn đọc hết nó thì trong quá trình mình học này mình rèn luyện cái sự kiên nhẫn mình bảo mình đề ra ok tôi phải đọc ví dụ như là tôi phải đọc hết mấy quyển này đọc hết mấy quyển này đúng không thì mình phải đủ kiên nhẫn để mình đọc được nó mình đủ kỷ luật để mình đọc cho hết nó và mình đủ chăm chỉ để mình đọc mình nốt ra cái ý nào hay để mình ứng dụng trong cái việc đầu tư của mình à, nếu mà bạn nhá bạn có cái sự kết hợp giữa mình vừa học rồi mình vừa rèn luyện mình vừa bên một bên thì mình làm kiến thức một bên mình rèn luyện cái sự kiên nhẫn cái sự kỷ luật bạn sẽ thấy mình tiến bộ rất là nhanh ok rồi tiếp cái phần thứ hai phần thứ hai là gì phần thứ hai là dùng 20 phần trăm tiền để đầu tư tức là mình sẽ mở tài khoản mình bỏ vào đó 2 triệu và mình bắt đầu gọi là đầu tư bắt đầu đầu tư thật ra cái 2 triệu này ban đầu á có một cái rất thú vị là hầu hết mọi người đều đầu tư lúc thị trường xanh thôi tức là lúc mà nghe bảo là ui dễ lời lắm rồi bước vào là lời ấy lúc mà xanh ngắt rồi báo chí là gọi là thị trường tăng bao nhiêu nọ nọ điểm bao nhiêu kia điểm á lúc đó hầu hết những người mới sẽ tham gia và lúc đó ban đầu sẽ lời nhưng mà về sau sẽ lộ. à, chắc chắn là như vậy tại vì hoàng cũng trải qua rồi tức là sau khi mình học mình rèn luyện ví dụ như thời bây giờ là lúc mà mọi thứ nó xấu đi là mình ngồi mình học mình rèn luyện cái tới lúc mà nó xuống mình biết là nó xuống đáy thì nó sẽ lên mạnh nên là mình học xong rồi lúc nó lên là mình nhảy vào mình nhảy vào mình háo hức mình đi mở tài khoản mình bước vào thì ban đầu mình sẽ thắng ban đầu mình sẽ thắng và đôi khi mình thắng mà chả biết tại sao hoặc là cũng có thể là mình thắng vì mình đoán là à mình vừa mới học chọn công ty như vậy như vậy bây giờ mình chọn công ty này nó tốt mình mua chắc chắn là nó lên và đúng là ban đầu nó lên thật nó lên thật thế là mình rất là tự hào mình rất là tự tin nhưng sau đó mình bắt đầu lỗ vì mình mắc cái bệnh khóa tự tin mình tin tuyệt đối vào những thứ mình học được từ sách vở hay là từ những cái khóa học đó nhưng mà thật ra thị trường nó không như vậy nó sẽ biến đổi một cách liên tục lúc đó bạn học được bài học số 2 đấy là phải biết thích nghi với thị trường phải biết lúc nào nên đầu tư lúc nào nên ngừng lại phải biết lúc nào nên tham gia lúc nào không nên tham gia à ok nếu đây là đầu tiên lại xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo được ra video mới nhất nha rồi nhưng bạn đừng lo ban đầu mình bỏ 20 phần trăm vào mình đầu tư mình lời xong mình lỗ nhưng ban đầu mình đừng có chú ý quá nhiều về cái chuyện lãi lỗ về cái chuyện tiền mà hãy quan trọng là mình học được gì à, quan trọng mình học được gì từ cái sai lầm đó sai lầm về chọn công ty của mình hay là cách thị trường vận hành nó như thế nào đó mới là cái quan trọng đó mới là cái mà mình cần phải hướng đến mình rút ra bài học gì quan trọng là mình không được phạm một sai lầm hai lần tại vì sao tại vì một điều hắn luôn nhắc đi nhắc lại là thị trường tài chính là nơi mà thắng bằng tiền mà thua bằng tiền mà hết tiền là nghỉ chơi đâm ra là mình phải cực kỳ quan trọng cái chuyện là một sai lầm mình không được phạm hai lần ha ví dụ lần đầu tiên mình sai là mình mình chọn cổ phiếu rác cổ phiếu tầm bậy tầm bạ xong rồi mình đu theo trend mình lỗ thì không bao giờ được lần thứ hai mình chọn cổ phiếu kiểu đó đó là cái mà mình nên làm à, đó những cái sai sót nó sẽ rút ra bài học sai sót là đáng giá hãy để mọi sai lầm của bạn là đáng giá để mình rút ra bài học mình rút ra kinh nghiệm mình rút ra gọi là cách thức đúng đắn cho mình ha mình sẽ học được kiến thức từ thực tế va chạm mình sẽ dày thêm cái kinh nghiệm rồi kỹ năng rồi cảm giác với thị trường của mình nó sẽ là những cái gọi là những cái nền tảng vững chắc để dần dần dần cái việc đầu tư của bạn nó tốt hơn ok sau một khoảng thời gian bạn đã va chạm rồi ví dụ như đầu tư 2 triệu mua đi bán lại tới lui khoảng 3 bốn tháng gì đó hay là năm sáu tháng gì đó lúc này bạn vẫn còn một cục tiền đúng không một cục gọi là 50 20 thì bây giờ vẫn còn một cục 30 phần trăm và cái số này nó còn gia tăng vì bạn tích lũy tích lũy tích lũy thì đây đây mới là lúc bạn đầu tư một cách bài bản khôn ngoan lúc này mình dồn cái ba chục phần trăm này và cái số tích lũy của mình á mình bắt đầu học được nhiều bài học rồi mình bắt đầu rút ra là thời điểm này nên tham gia cổ phiếu này nên mua cổ phiếu kia không nên mua lúc này mình hãy chọn những công ty tốt những công ty nền tảng vững chắc và mình hãy có một cái tầm nhìn dài hạn ít nhất là một vài năm sau đó mình cứ bình tĩnh mình bỏ tiền ra mình chia cơ cấu tiền ra mình mua những công ty như thế này lúc này mình sẽ không còn bỡ ngỡ nữa và mình sẽ bắt đầu gọi là lúc này mới gọi là thật sự bạn bước chân đến con đường đầu tư khi mà bạn đã trải qua một giai đoạn 3 đến 6 tháng ừ, thử nghiệm thử và sai thử và sai và cảm nhận thị trường à, nếu mà bạn ở trong giai đoạn thị trường lên thì bạn sẽ cần một chút trao đảo khi thị trường xuống hay thị, khi thị trường đi ngang để mà mình thử nghiệm thị trường mình thử nghiệm cái khả năng đầu tư của mình sau đó mình rút ra được nhiều bài học rồi lúc này dồn 30 tiền vào chia cho nó đều ra các cổ phiếu ha à, tại vì chứng khoán mình thắng là ở tỷ lệ lời của mình cao hơn tỷ lệ lỗ tỷ lệ chọn đúng của mình cao hơn tỷ lệ chọn sai chứ mình đừng tất tay vào một mã. không cách nào mà tất tay mà ăn được một mã hết à, ok cái quá trình vừa rồi nó sẽ rất là khó khăn nó sẽ đòi hỏi nhiều sự kiên trì nhưng mà đó cái sự kiên trì đó là một cái đặc tính chắc chắn ai muốn thành công trên con đường đầu tư đều phải có ha bạn hãy cứ vững bước vững chắc bước từng bước vững chắc trên con đường này chắc chắn mình sẽ gặp thất bại nhưng mà chắc chắn nếu mà bạn cứ bước một cách vững chắc và đúng đắn như hà nói thành công bạn chắc chắn sẽ nó chắc chắn sẽ đến ha đó vừa rồi Hoàng vừa mới chia sẻ cho bạn về những cái kinh nghiệm nên đầu tư với số tiền ít nếu mà bạn thấy video hữu ích comment thanh và chúng Hoàng chia sẻ nó bạn thắc mắc gì hãy comment dưới bạn muốn làm video cái gì hãy comment dưới chào hẹn gặp lại